Xin chào các bạn đã đến với khoa học lập trình phong ảnh bên này React.js cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 21 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng SJS à, ở trong React. Thì cái thằng SJS này thì nó là một cái phần mở rộng của cái ngôn ngữ à, CSS. Đó, thì để tìm hiểu về cái thằng SJS này thì các bạn phải vô cái trang sát cái ngang nang.com này để tìm hiểu. Thì ở đây thì nó có giới thiệu sát là một cái à, cái CSS extension đó là cái ngôn ngữ mở rộng của đằng CSS này đó nếu mà các bạn muốn học vô cái thằng sát này thì các bạn phải vô cái trang uh, cái menu nơi sát này này đó và tìm hiểu này ví dụ như tôi sẽ đi uh, giới thiệu sơ qua các bạn một số cái tính năng của ngôn ngữ sát này thì trong cái ngôn ngữ sát thì các bạn phải khai báo một số cái biến ví dụ như là các biến về phông chữ này biến về màu sắc này sau đó thì ở trong uh, một cái đối tượng nào đó nếu mà các bạn muốn sử dụng thì các bạn có thể uh, khai báo lại cái cái cái biến đó này đó trong trường hợp nếu mà cái ví dụ như cái mã màu này nếu mà các bạn sử dụng uh, ví dụ như trong trường hợp cái mã màu này nếu mà các bạn muốn sử dụng ở nhiều ở cái element khác nhau thì các bạn để khai báo ra một cái biến như vậy thì nó rất là tiện rồi đây thì nó có một số cái quy tắc khác của thằng ờ, sát như là cái quy tắc về netting này tức là quy tắc lồng này đó, ví dụ như cái kiểu của thằng SCS thì chúng ta có thể viết cái cái cái style à, đồng nhau như vậy đó còn à, đối với uh, à, CSS thì chúng ta cần phải viết theo cái kiểu như vậy đó thì trong cái buổi hôm nay thì tôi chỉ uh, giới thiệu sơ cho các bạn một số cái tính năng của đằng uh, SCS thôi nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về các tính năng của cái ngôn ngữ uh, SCS này thì các bạn hãy vô cái trang uh, học lập trình online.net của tôi và các bạn uh, tham gia vào khóa học lập trình thiết kế web bán hàng với lại bootstrap html và sat này đó thì trong cái khóa học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn à, sử dụng các tính năng chi tiết của đằng sat với lại à, bootstrap và html đó thì nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể đăng ký khóa học này của tôi rồi thì ở bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn làm cái demo à, sử dụng cái đằng CS và tôi đã hướng dẫn các bạn là À, sau nên à, làm cái ứng dụng mà sau nên được cái trang giao diện như vậy thì bữa nay tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn là làm cái trang giao diện này và sử dụng cái thằng SCS à, tức là thằng SAT language thì bữa nay chẳng hạn như tôi sẽ tạo ra một cái phần menu header trên này và tôi sẽ viết style cho nó bằng cái ngôn ngữ SCS hay còn gọi là SAT này đó thì thì chẳng hạn như chỗ này tôi sẽ tạo ra một cái header của component thì trong cái folder src này tôi sẽ tạo ra một cái folder mới là folder component trong cái folder component này tôi sẽ tạo ra một cái file là header.js và tôi sẽ có cái nguyên tắc là rsf và tôi nhấn enter để nó tạo ra một cái ờ, function cho tôi rồi cái chỗ ờ, thẻ div này tôi sẽ update lại thành là sử dụng cái thẻ header đó, như vậy với cái header này tôi sẽ cho nó cái class ờ, name tôi sẽ cho nó là cái menu wrapper rồi theo tôi sẽ có cái thẻ div thẻ div này tôi cũng cho nó cái class name tôi sẽ copy ở trên này xuống tôi sẽ cho nó cái class này là menu uh, nap rồi theo thì trong này tôi sẽ có cái thẻ UL rồi theo tôi sẽ có cái thẻ NI rồi trong thẻ NI tôi sẽ có cái thẻ A trong thẻ A tôi cũng có cho nó cái class name là bằng menu item rồi theo tôi sẽ cho nó cái hf tôi sẽ cho nó bằng thăng rồi theo tôi sẽ copy cái cái thẻ NI này à, xuống chẳng hạn này tôi sẽ có một số cái menu như là home này outwork này service contact ờ, rồi clear vân vân tôi sẽ có cái menu đầu tiên là home này tiếp theo là tôi sẽ có cái à, menu là about us tiếp theo là cái menu à, outwork rồi theo là tôi sẽ có cái menu là service rồi theo tôi có cái menu là contact rồi theo tôi sẽ có cái menu là block rồi cuối tuần người tôi sẽ có cái menu là career rồi theo trong cái file app này tôi sẽ import cái header vô này đó, tôi sẽ import cái header từ cái folder command này đó như vậy rồi tôi cho size này rồi tiếp theo tôi sẽ lên trình duyệt này đó thì bây giờ cái phần menu header của tôi nó như vậy đó với mấy cái menu mà sử dụng cái thẻ NI ấy, thì nó sẽ có mấy cái item mà cho tròn tròn ở đằng có cái dấu tròn tròn đằng trước này thì tôi, thì tôi sẽ viết style à, css để mà mà bỏ đi cái cái à, cái cái cái, dấu chấm chấm tròn này đi thì tôi sẽ viết ở trong cái à, folder after css này vì nó là cái common style rồi tôi cho say này đó thì các bạn thấy mấy cái dấu chấm ở đằng trước thì nó đã bỏ đi rồi này rồi bây giờ tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn à, demo cho các bạn sử dụng cái thằng SCS à, ấy. đây là thằng sát năng để mà sử dụng để mà trang trí style cho cái phần header này thì tôi à, đầu tiên thì tôi cần phải cài đặt cái đẳng sát thì tôi sẽ có lệnh là gian add sát thì uh, ví dụ như cái file package json của tôi bây giờ nó có mấy cái dependency như vậy thì bây giờ tôi sẽ nhấn enter để cài đặt cái đặc sát này như sau đó tôi sẽ sử dụng cái lệnh gen asset này để mà cài đặt này thì bây giờ tôi sẽ nhấn enter để cài đặt nó này đó thì bây giờ nó đã cài đặt xong này thì các bạn để ý đây thì tôi có một cái à, dependency mới là cái đằng sát này thì version là 1.59.3 như vậy đó đó thì để bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là demo sử dụng cái đằng sát ở trong cái header của banner này thì tôi sẽ tạo ra một cái file nữa là file à, header.scss đó thì các bạn thấy là cái file này nó có icon của đằng sát như vậy này đó rồi tiếp theo tôi sẽ viết style cho cái thằng à, header của banner này thì đầu tiên là cái menu wrapper này tôi sẽ copy cái tên class này ở bên này tôi sẽ viết cái à, tôi sẽ định nghĩa mấy cái ờ, cái class name của nó bên này thì ờ, cái menu wrapper này thì đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái background color tôi sẽ cho nó cái mã màu là thằng f SAA C9F đó, tôi sẽ cho nó cái màu cam cam như vậy tôi thích do say này à, tôi sẽ tạt lại cái đầu Z đi đây tôi sẽ gọi lệnh gen tạt để nó tạt lại cái đầu Z cho tôi à cái cái style nó chưa có hiệu hiệu ứng gì nguyên do là tôi chưa có import cái file uh, à, header.cs này vô cái file này thì bây giờ tôi sẽ đi import nó rồi thì tôi cũng import nó giống như cái cái file à, cs này đó rồi bây giờ tôi sẽ nick cho say này đó thì bây giờ các bạn thấy cái phần à, menu header nó đã thay đổi cho tôi cái màu background như vậy rồi theo tôi sẽ viết chỉ tài cho cái class name là menu nav này thì cái menu nav này tôi sẽ cho nó cái quick này tôi sẽ cho là auto tiếp theo tôi sẽ cho nó cái hay hay tôi sẽ cho là 50 pixel tiếp theo tôi sẽ cho nó cái mặt margin margin top thì tôi sẽ cho là auto này margin uh, à, phải thì tôi sẽ cho 100 pixel margin bottom là 0 pixel và margin uh, à, nép là margin trái thì tôi sẽ cho 100 pixel này rồi tiếp vô say này đó thì các bạn thấy cái phần à, menu header giờ nó thay đổi lại tôi như vậy rồi tiếp theo thì trong cái class name là menu nav này thì bên trong nó tôi có cái thẻ n ul rồi ni này thì tôi sẽ viết chia tay cho có thẻ ul và ni thì trong cái thằng SCS à, e này thì các bạn có thể sử dụng cái quy tắc nồng ví dụ như các bạn phải nồng vô uh, như vậy đó, UL này sau các bạn bỏ cái gọc nhọn như vậy đối theo thì các bạn có cái thẻ NI thì các bạn sẽ cũng ờ, nồng nó vô trong như vậy rồi theo các bạn mở cái ngoặc nhọn và các bạn viết star cho nó thì đây là cái quy tắc nồng và thằng ờ, sát na thì vừa nãy tôi cũng đã giới thiệu sơ cho các bạn về cái quy tắc nồng rồi đây này cái quy tắc netting là ờ, cái quy, quy tắc nồng ở đây này đó còn nếu mà các bạn nào mà muốn biết theo kiểu CSS ấy, thì các bạn phải viết như thế này ví dụ cái tên class rồi đến cái trò đến cái thẻ à, qr này tiếp theo là trò đến cái thẻ ni này đó đó Thế là cái, cái cách viết theo cái kiểu là css đó thì cái kiểu css là cái kiểu bên này này đó thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái kiểu là netting này đó cái kiểu à, quy tắc đồng này thì cái kiểu này sử dụng cái kiểu này thì nó sẽ tiện lợi hơn và nó sẽ dễ dễ hiểu hơn trong cái phần mà đọc cái code của các bạn thì bây giờ tôi sẽ viết style cho cái thẻ ulni này như sau thì đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái display thì tôi sẽ cho là inline dock đó để để cho nó cái mấy cái menu này nó dàn về một hàng cho tôi này bây giờ tôi sẽ click cho xây này đó thì các bạn thấy là nó dàn về một cái hàng cho tôi như vậy tiếp theo tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là min quick tôi sẽ cho nó cái ờ, chiều rộng tối thiểu là 80 pixel này để nó căn lại cho tôi này Riosay này đó các bạn thấy nó căn lại cái cái chiều rộng của tôi này tôi theo tôi sẽ cho nó cái này hay tôi sẽ cho là 50 pixel rồi tôi cho say này đó các bạn thấy nó chỉnh lại tôi ờ, căn đều của tôi này rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái bedding tôi sẽ padding top là không này padding right là 20 pixel này padding bottom là không này rồi padding left này 20 pixel này rồi tiếp cho say này đó đó thì các bạn thấy cái phần menu giờ nó cái style nó thay đổi cho tôi như vậy này rồi tiếp theo thì ờ, cái cái chỗ mấy cái ờ, mấy cái tag này thì tôi sẽ cho nó một số cái style ờ, như là tôi sẽ cho nó thêm là cái phông size chẳng hạn sẽ cho là 16 pixel tôi đi cho xây này rồi theo tôi sẽ cho nó cái phòng family phòng family thì tôi sẽ cho nó cái phòng như vậy tôi sẽ copy cái phòng này qua rồi tôi sẽ nick cho xây này đó thì các bạn thấy cái phông của nó nét hơn này đó nó theo cái chẳng hạn tôi sẽ cho thêm cái màu chữ đi tôi cho cái màu à, đỏ này thử xem nó có thay đổi không à, chẳng hạn như cái màu chữ tôi sẽ cho nó cái màu là thăng này 2D này 3957 Đó, tôi sẽ cho nó cái màu à, xanh xanh như vậy rồi thích vô say này đó thì các bạn thấy nó đổi qua cái màu ờ, xanh xanh như vậy ngoài ra thì nếu mà các bạn à, ở trong cái ờ, chỗ thẻ A này này thường thường là nó có cái ờ, cái dấu gạch dưới thì chúng ta nếu mà các bạn ở trên trao diện các bạn nếu mà nó có sâu lên cái dấu gạch dưới á, thì các bạn có thể à, khai báo ở trong này cái thẻ A rồi các bạn khai báo cái test decoration đây các bạn sẽ cho là nần để cho nó bỏ cái gạch dưới đi tôi thích go say này đó cái của tôi thì nó không có song hay dấu gạch dưới nhưng mà tôi cứ thêm cái thẻ a do và tôi sẽ cho cái test để có declaration bằng đân để cho nó bỏ cái dấu gạch dưới đi này rồi ngoài ra thì khi mà tôi hover lên mỗi cái chỗ menu item này này thì tôi muốn cho nó có một cái ờ, hiệu ứng hover để cho nó người ta biết là người ta đang ờ, hover vô cái menu này thì tôi sẽ đi ngay về sau thì ờ, ở đây tôi sẽ có cái thẻ NI này tiếp theo tôi hai chấm hover này và đây thì tôi khi vào rồi tôi sẽ cho nó cái màu vector của nó nó thay đổi này tôi sẽ có cái mã màu là Alex Blue đi đó rồi tôi cho say này đó rồi bây giờ tôi hao vào rồi này đó thì các bạn thấy nó đổi cái màu vector cho tôi vào này đó rồi tiếp theo thì cái phần à, menu này thì tôi sẽ cho nó cái phần à, bên dưới ấy, tôi sẽ cho nó cái phần border đi tôi sẽ cho nó cái à, có cái border cho nó đẹp hơn chung quanh thì tôi sẽ cho nó cái ờ, border là one pixel đi rồi kiểu là solid này tiếp theo là tôi sẽ cho cái màu gray đó rồi tôi cho say này đó thì các bạn thấy là bên dưới nó có cái màu xám xám như vậy hoặc là tôi sẽ cho nó một cái mã màu khác đi tôi sẽ cho cái màu là Alex Blue đi đó. rồi tôi cho say này đó thì tôi sẽ cho nó có cái cái border là one pixel và cái màu là alex blue và cái kiểu là sonic như vậy đó đó thì hôm nay à, là cái buổi 21 thì tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng uh, đó thì tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây và buổi tiếp theo là cái buổi uh, à, 22 thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái thằng sử dụng cái thằng CS module ở trong cái project React đó thì tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo